bình lưu ly khay vân vân mộc mộc chen xích ly các cô pha trà pha trà liên tử tầm chúc chén ô lòng quần quần tiên chúc chén trà ô long nâng lên đình bình ngọc ngọc các Thank you. xuân xuân tiên nhị chúc trần quý trăm trăm họ âu ca dâng ngọc ngọc tràn bốn phương trụ hoành quân cơ sắt đưa đưa mùi phong, phong nguyệt, nguyệt. hay ông bầy còn ngắm nguyệt say hoa các cô tiên nữ ra đây quạt nước dâng thuốc pha ông Bình là Amen.

bảy mượn cung bay bồng tấm thân phàm hoàng không riêng hoàng biệt thu nâng chén trà thơm ngồi ngâm はい dọc dọc ngang ngang dọc dọc, dọc. cần thần tiên trên bảo hà cỏ cây cứ chén hoa lá nghi ngần ngần ngần ngần ngần ngần quân xa con kém xa 嗯。

ông nghĩ lại khuyên ai chớ kinh những những kẻ bất bất hàn kinh đức đức mà tươi tốt hoàng đồ cho sạch bùn chân thanh cao rồi lại mười phần có thanh cao chữ thường thời treo cao giá ngọc chữ công dùng chữ đức đức xin vì họ đặng đặt con đặt đặt gối những ca ca cô tiên nàng cô nào thời việc ấy sửa sang ra sai cô nàng cả về pha nước nước trà tàu sơn lâm lâm vừa gật gật đầu

cô gầy năm cung nghe sao bộ đôi giày hồng tiên cô miên man người cô ngỡ lượn bài đông đôi tay cô người cô múa khúc dòng khoan thai sắc nước hương trời mười một